chặt bao ngày xa cách mà đôi tay sao bé nhỏ chẳng giữ được trái tim của hai năm thời gian có lẽ không quá dài khi anh đi rồi em đừng bận tâm phải sống chỉ mẹ lên lúc này found you